con người chưa đủ lớn khôn làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay cuộc đời trăm đắng nghìn cay quy luật nhân quả kiếp này mà thôi ai ơi hãy nhớ lấy lời tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm cuộc đời dù có thăng trầm biết sai nên sự lỗi lầm tiêu tan sự thật chấn động về tử vi tuổi đinh mùi sinh năm 1967 cả đời tích phúc vẻ già giàu sang, phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi trọn đời của 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao với những dấu hiệu đặc biệt bất ngờ nào làm nên tên tuổi của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, số phú quý, giàu sang, được hưởng lộc trời ban khi về già. Mời quý cô bác cùng theo dõi tử vi chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, Cuộc đời người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy, làm ăn phát đạt, tiền nhiều như nước, hậu vận giàu sang, tiền vàng chật két. Xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, là người đối nhân xử thế khôn ngoan, lại thảo tâm, tốt bụng, nên họ thu phục được lòng người, nhẹ nhàng mà thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Thời trẻ lắm gian truân, trung vận được no ấm, sung túc, về già thanh tao, nhã nhặn, điềm nhiên, Đinh Mùi là người sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm họ, sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Nên cả cuộc đời được vận may theo đuổi, quý nhân tương trợ, hậu vận thành thơi, tận hưởng đời sống vinh hoa sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Luận vận mệnh tính cách tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, theo thiên can và địa chi,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 Do đó, tuổi đinh mùi không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi đinh mùi có tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Tuổi đinh mùi được biết với sự cống hiến, không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi đinh mùi thường là người của công chúng, có đóng góp, công hiến lớn lao cho đời. Can chi đinh mùi thuộc hỏa và thổ tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải.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 không giống như những tuổi mùi còn lại, con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành hỏa khiến đinh mùi năng động và mạnh bạo hơn. Họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu. Khi bị xúc phạm, họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi mùi, đinh mùi rất giỏi trong giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh. Bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối. Bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, hợp màu trắng, đen. Màu khác với tuổi Đinh Mùi là vàng. Con số hợp với tuổi Đinh Mùi là số 4, số 6, số 7, số 1. Con số khác với tuổi Đinh Mùi là số 8, số 2, số 5. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với Đinh Mùi. Là tuổi nhâm ngọ, giáp ngọ, Tuổi không hợp cũng không khác khi kết hợp làm ăn với đinh mùi, là tuổi tân mùi, kỷ sửu, tân sửu. Quý vị thân mến, những năm vừa qua, người tuổi đinh mùi liên tiếp gặp hạn ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, khổ cực vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, từ năm 2023 trở đi cuộc sống của người tuổi đinh mùi sẽ sáng bừng trở lại. Tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, mọi vận xui xẻo tự nhiên biến đâu hết. Đổi lại là may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc không có chân cũng ùn ùn kéo đến như thác lũ, khiến Đinh Mùi cũng phải giật mình, hoảng hốt vì sự đổi đời ngoạn mục và giàu sang nhanh chóng mặt. Khi về già họ sẽ có một cuộc sống tiền bạc đủ đầy, tinh thần viên mãn, sung túc mười phân vẹn mười Vậy, vận trình cuộc đời người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, cụ thể diễn ra như thế nào? diễn biến từ năm 2023 đến hết 2025 của người tuổi này sẽ ra sao, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi ngay sau đây. Cuộc đời người tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, về già an nhàn, giàu to, hưởng phúc lộc trời ban, tiền vàng ngập két. Từ năm 2023 đến năm 2025, tài lộc bùng nổ liên tiếp, chúng lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Tử Vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, về mặt sự nghiệp. Trời sinh những người tuổi Đinh Mùi, thường nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, thông minh, tài trí, nổi trội, biết nhìn xa trông rộng và có khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Trong sự nghiệp, việc làm, những người tuổi Đinh Mùi có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống, bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Khi làm việc, tuyệt đối sẽ không để tình cảm ảnh hưởng tới công việc chung. Tuổi đinh mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi đinh mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi đinh mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Đàn ông tuổi đinh mùi là người có tư chất thông minh, lại mưu trí, nên sự nghiệp được vững chắc, ổn định. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo và chính xác đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Cuộc sống của tuổi Đinh Mùi đơn giản là chỉ cần tình yêu thương và sự bình yên, họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Người tuổi Đinh Mùi có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý. Một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn dịch vụ giặt là, hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ. Vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người, nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất. Người tuổi đinh mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ, vất vả. Người này rất tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín, mỗi khi được giao nhiệm vụ nào đó, tuổi đinh mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Về mặt kinh tế đủ đầy, nhưng không sung túc, theo tính cách của bạn, nếu bạn chuyên tâm vào sự nghiệp thì từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ, từ con số không thành một doanh nghiệp lớn. Hơn nữa, bạn còn có suy nghĩ tinh tế, tài năng khác thường, nếu biết sử dụng hết mọi ưu thế, hết năng lực của bản thân thì sẽ thu hoạch được rất lớn. Các nghề về lĩnh vực giáo dục, thanh tra hay làm nhà quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp cũng hợp với họ. Vì họ có duyên làm nghệ thuật, nên họ có thể trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất sắc, nổi tiếng. Nhưng cũng chính vì bản tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác mà trên bước đường dẫn tới thành công của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân, ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại, thậm chí có người còn gặp phải kẻ lừa gạt, khiến tiền của tích góp bao năm nay bỗng chốc bay mất sạch. Tóm lại, Cuộc đời của tuổi đinh mùi sẽ không có phiền muộn lớn về kinh tế, nhưng không phải là tỷ phú giàu có, nhưng lại có cuộc sống bình thản, sung túc đủ đầy. Tử vi tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, về mặt tài lộc. Về vấn đề tiền bạc cũng được tạo ra dễ dàng và bắt đầu hưởng được những điểm tốt từ trung vận trở đi. Nếu người tuổi đinh mùi trong cuộc đời muốn mở rộng kinh doanh hay phát triển thêm về sự nghiệp khác, mà gặp phải khó khăn thì trở nên nản trí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp từ anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tuổi hợp tác làm ăn, sự nghiệp hanh thông, mọi sự cát lành, thuận lợi. Tuy nhiên, khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đường may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của tuổi đinh mùi rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp, nhưng trước bạn bè họ vẫn luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Năm tháng trôi qua đã tôi luyện nên một đinh mùi vững vàng và can trường, họ tự tích lũy các bài học kinh nghiệm xương máu, con đường công danh vì vậy mà thuận buồm, xuôi gió. Bản mệnh không nhu cầu giàu sang, nhưng cũng không chấp nhận buông xuôi, mặc kệ hoàn cảnh, bạn không bao giờ cho mình nghỉ, luôn phải vươn lên, cố gắng hết sức. Đến thời điểm chín mùi, con giáp có được tất cả vinh hoa, phú quý và ba năm này, người tuổi đinh mùi, đây chính là lúc bạn đạt đỉnh cao của danh vọng. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, tuổi đinh mùi có một nhược điểm rất lớn đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc, điều đó khiến họ để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát trên bản thân. May mắn là người sinh năm đinh mùi, rất biết cách lấy trí thông minh để bù đắp cho những chỗ yếu kém của mình. Họ giỏi sử dụng những phương cách truyền thông khéo léo, chiến thuật mềm dẻo, khiến người khác mềm lòng. Đặc biệt, họ cũng rất giỏi trong việc đánh giá tâm lý đối phương, bởi vậy, đừng dại mà coi thường họ. Họ cũng là những người rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, tuổi đinh mùi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của một ai. Người sinh vào mùa đông, nam đinh mùi, thì cả đời gặp nhiều sóng gió. Vì mùa đông đối với tuổi dê là một mùa không kiếm được cái ăn, trong mùa này, dê phải chịu đói. Nhưng dù người tuổi đinh mùi gặp nghịch cảnh thế nào, thì cũng không nên tỏ ra buồn phiền, vì không có đủ điều kiện cần cho cuộc sống, vì khi họ gặp khó khăn, mọi người càng quan tâm hơn. Tử vi tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, về mặt tình cảm và các mối quan hệ xã hội. Dù là nam hay nữ, đều gặp được nhiều may mắn thuận lợi về đường tình duyên. Họ nhanh chóng tìm được người bạn đời phù hợp với mình và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân lãng mạn, hòa thuận, gia đạo được yên vui, không xảy ra những đau buồn hay nhiều khổ tâm. Lối sống gia đình của những người đinh mùi được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, con đàn cháu đống, về già có được nhiều phúc đức. Trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình, họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Phụ nữ tuổi đinh mùi cũng là con người của gia đình. Họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi đinh mùi duy trì sự lâu dài. Về mối quan hệ xã hội Đối với tuổi đinh mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Những người tuổi đinh mùi thường lựa chọn cuộc sống sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Đinh Mùi được vi như là người của công chúng bởi bản tính lương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Tuổi Đinh Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là lý do tại sao người này luôn có nhiều người theo đuổi. Đặc biệt, nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép tuổi Đinh Mùi từ chối bất cứ ai bạn ít khi thấy tuổi đinh mùi rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm. Tuổi đinh mùi kết hôn với những tuổi này thì sẽ được sống cao sang quyền quý, đó là kết hôn với các tuổi mậu thân, canh tuất, giáp dần. Kết hôn với những tuổi này bạn có thể chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi, đó là kết hôn với các tuổi đinh mùi, tân hợi và ất tỵ. Kết hôn với những tuổi này có thể bạn phải sống vất vả, làm ăn khó khăn, không có cơ hội tạo lấy phú quý cho cuộc đời, đó là các tuổi kỷ dậu, ất mão, quý mão. Tử vi tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, về mặt sức khỏe. Người sinh năm đinh mùi có xu hướng ít gặp các vấn đề về sức khỏe, có lẽ bởi vì họ là người hiền lành, hoặc có thể có vẻ ngoài mong manh, nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn, họ là tuyết người tiêu biểu cho sự khỏe mạnh. Tuy nhiên, nỗi buồn sẽ làm cho những người tuổi đinh mùi cảm thấy suy sụp, khi họ vui vẻ thì họ khỏe mạnh, nhưng khi họ buồn thì họ sẽ lâm bệnh ngay. Ngoài ra người tuổi đinh mùi cần chú ý đến vấn đề ăn uống của mình nhiều hơn. Họ rất dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng. Đặc biệt, người này yêu thích ăn uống và không kén chọn nhiều nên lại càng hay có vấn đề về phần này. Đối với đinh mùi ở độ tuổi 57 trở đi thì sức khỏe chính là điều đáng được quan tâm nhiều hơn. Dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao, tuổi cao không bằng sống vui, khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao người tuổi đinh mùi càng nên duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của đinh mùi. Vui một ngày là tiến chủ hạnh phúc một ngày, chỉ cần bản mệnh biết đủ là an vui, sống trên đời biết thỏa mãn và biết hài lòng, biết trân quý những gì mình đang có, mới có thể sống thoải mái và thanh thản, bạn mới tìm thấy được trong họa có phúc, trong khổ có vui, tích cực và lạc quan vui sống là điều tốt đẹp và là yếu tố giúp thay đổi nhân sinh quan cuộc đời. Luận vận mệnh theo tháng sinh cũng vô cùng quan trọng, quyết định số mệnh của một đời người. Có người được may mắn sinh vào tháng may mắn, giờ sinh phú quý, nên cuộc đời giàu sang, thập toàn, thập mỹ. Và bây giờ là luận vận mệnh tuổi đinh mùi theo tháng sinh âm lịch may mắn nhất. Người sinh tháng riêng là lập xuân, người tuổi đinh mùi sinh tháng này được hưởng linh khí của đất trời, mưu trí linh động, là người tài hoa, có nhiều năng lực về nghệ thuật và thẩm mỹ. Có điều, số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự tương hỗ từ cha mẹ, bạn bè, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người sinh tháng riêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong ước đạt được nhiều thành công xuất sắc. Bản mệnh là người có tài, có ý chí, nên đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm, đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu quý và giúp sức. Sinh tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch sang tiết kinh chập, người tuổi đinh mùi sinh vào thời gian này, trong năm có tính tình hòa nhã, ấm cúng, là người giỏi ngoại giao, con đường nhân duyên rất tốt. Sinh vào tháng 2 âm lịch, người tuổi đinh mùi sẽ được quý nhân phù trợ, đời sống có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài lại có bạn hữu nâng đỡ. Có vẻ như con giáp này gặp rất nhiều điều suôn sẻ và thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng bởi những khó khăn hay vất vả đều vượt qua được. Điều đó cũng là nhờ bản mệnh, thường ngày thân thiện hay giúp sức mọi người là lẽ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của con giáp này trải khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao, thì năng lực của Đinh Mùi sẽ được phát huy cao độ, giành được nhiều thành công xuất sắc trong sự nghiệp cũng như lập nên thành tựu lớn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc rơi vào tiết thanh minh, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này, đầu óc tinh anh, mưu trí hơn người, nhân duyên cũng rất tốt, họ được người thân trong gia đình giúp sức nhiều, cũng được bạn hữu quý mến. Số người này vượng vận quý nhân, cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn, làm gì bạn cũng có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì người tuổi đinh mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự cần mẫn cao, phẩm chất cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe thể chất cũng rất tốt. Họ là người thân thiện, lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, hoàn toàn có thể thu được nhiều thành công xuất sắc trong sự nghiệp, nhờ có điều này danh lợi song toàn, tiền tài dư dôi. Người sinh tháng tư âm lịch. Đây là tiết lập hạ, người tuổi đinh mùi sinh vào thời gian này, trong năm có cuộc sống nhiều dịch chuyển, sự nghiệp thăng trầm, khi lên, khi xuống, khó bề yên ổn. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, ý thức cuột cường, mặc dầu đứng trước những khó khăn, vất vả, thì cũng không hề nao núng. Dù có phải đương đầu với thử thách lớn đến đâu đi chăng nữa, cũng không để nó đánh gục mình, mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công xuất sắc, vang dội. Sinh vào tháng tư âm lịch, số phận nhất định người này, tiền vận chịu nhiều cực khổ, tuy nhiên từ trung vật trở đi thì cuộc sống vinh hoa, giàu sang, phú quý. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm, khi được người người ủng hộ, khi lại chẳng có ai bên cạnh. Song nhờ vào niềm tin chiến đấu quật cường, tuổi đinh mùi sinh vào tháng tư âm lịch sẽ thắng lợi hết những rào cản phía trước. Họ cũng được đời sống hạnh phúc cho mình, với hôn nhân và gia đình bền vững, kiên cố, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no. Bản mệnh luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chãi vào tương lai phía trước. Người sinh tháng năm âm lịch Sinh tháng năm âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi đinh mùi sinh tháng này có ý chí kiên cường, hài hòa, xuất chúng, hoàn toàn có thể trở thành người đứng đầu. Thời loạn thì được làm đại tướng quân, thời bình làm trang tuấn kiệt, nhận được sự ngưỡng mộ và ủng hộ của rất nhiều người. Tuổi đinh mùi sinh vào tháng 5 âm lịch, được hưởng sự trợ giúp từ rất nhiều phía và mái ấm gia đình, ngày còn thơ bé, có cha người đồng đội, tuổi khi lớn lên có bạn bè tri kỷ, là hậu phương vững chãi, giúp bản mệnh không ngừng tiến về phía trước. Đường công danh sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài có trí, lại có quý nhân ở bên tương hỗ, bản mệnh thuận lợi đạt được những mong muốn trong đời sống, niềm hạnh phúc và tương lai sáng sủa vô cùng. Cuộc đời người này không trải qua đại nạn gì lớn, hoàn toàn có thể nói là cả đời công danh, lợi lộc chẳng khi nào thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của con giáp này chính là tính tình nóng nảy, dễ gây bóc đồng, sốc nổi, cần phải nỗ lực cải tổ điều này thì thành công xuất sắc sẽ được thuận lợi hơn. Người tuổi đinh mùi, sinh tháng 6 âm lịch. Sinh tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thật, hoạt ngôn, mưu trí, khi nào cũng tràn trề lòng nhiệt tình, chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp mọi người. Vận mệnh của người tuổi đinh mùi cũng bị tác động ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, con giáp này sinh tháng 6 âm lịch, là người gan góc, chẳng hề nao núng trước bất cứ khó khăn nào. Họ tài trí hơn người, thuận lợi giành được lòng tin, cũng như sự ngưỡng mộ yêu quý của những người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy trong việc đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, tuổi đinh mùi sinh tháng 6 âm, có nhiều bạn hữu trợ giúp, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều thời cơ để tăng tiến, cũng giành được nhiều thành công xuất sắc trong việc làm. Người này, trung thực, thật thà, rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn tất đưa tay giúp đỡ, nhân duyên nhờ thế mà cũng phần nào tốt đẹp. Họ sống thanh cao, chẳng màng danh lợi, không ganh đua với cuộc sống, nhờ thế mà cuộc sống được ưu tiên, tặng kèm cho những món quà, đời sống hôn nhân, mái ấm gia đình của tuổi mùi rất nhiều niềm hạnh phúc, gia đạo an yên, tài lộc sung túc, tiền tài thi nhau đổ về nhà. Người tuổi đinh mùi, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người tuổi đinh mùi sinh tháng 7 âm, có mưu trí, kỹ năng cao, có ý chí kiên cường, có khí khái ngất trời. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần, có ý thức kiên cường, dám nghĩ dám làm, đã muốn gì là bản mệnh sẽ nỗ lực để làm cho bằng được. Vận mệnh của người tuổi đinh mùi sinh tháng này cho thấy, càng trải qua khó khăn vất vả gian nan, thì bản mệnh lại càng có nhiều thành công xuất sắc vang dội. Tài hoa và trí tuệ giúp cho bạn trở nên độc lạ với mọi người, hoàn toàn có thể trở thành một người chỉ huy mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Tuổi đinh mùi sinh tháng 7 âm lịch, sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công xuất sắc thì lại vấp ngã. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm tay nghề và rèn luyện bản thân trở thành đấu sĩ bất khả chiến bại. Đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đau đớn mà lập nên công danh xuất sắc, vang dội. Có phúc tướng, bản mệnh được hưởng phúc lộc trời ban như mong muốn, cát tường như ý, đã vượng tài lộc lại càng thêm vượng. Người tuổi đinh mùi, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, sinh vào tháng này người tuổi đinh mùi mưu trí nhưng bạc phận tiền vận không được tốt cho lắm tổng nghiệp cha ông để lại cũng không nhiều cũng chẳng được cha mẹ đồng đội trợ giúp là bao may mắn là có bạn bè quý nhân tương hỗ cứu thoát bao lần khỏi nguy nan sự nghiệp nhờ thế mà thuận bồm xuôi gió xem vận mệnh người tuổi đinh mùi sinh tháng 8 này những khó khăn vất vả thời tiền vận sẽ dần chấm hết khi bước vào trung vận gia đạo hưng thịnh phúc lộc có thừa thời trẻ mưu trí nhưng bản mệnh có phần nghịch ngợm lơ là việc học tập nên thành tích không được tốt lắm. Mãi tuổi sau này, khi đã ngoài 10 tuổi mới khởi đầu từ từ, đi vào nền nếp, chú ý, quan tâm, tuổi đường học tập thông minh, lại có ý chí đi đúng đường, nên chẳng mấy mà tân tiến, không ngừng đạt được nhiều thành tích tốt. Khi đi làm, người này thuận lợi giành được vị trí mình mong ước, bao người ngưỡng vọng, vì để bạn bè xung quanh chính là quý nhân. Nhờ có bạn bè mà bản mệnh nhận được nhiều thời cơ tăng trưởng sự nghiệp của mình, Người tuổi đinh mùi sinh tháng 8 âm lịch, cuộc sống phải trải qua nhiều điều trắc trở, không ít điều hung hiểm bùa vây. Điều cần chú ý quan tâm nhất chính là đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám. Cần cẩn trọng giữ mình tránh gây thù kết oán, cũng chớ làm những chuyện bốc đồng, kẻo tiểu nhân lợi dụng. Cũng may tuổi mùi phúc lớn mạng lớn, dù phải đương đầu với bao cửa ải, nguy nan, khốn khó, nhưng được thuận lợi vượt qua. Người này ý chí hơn người, niềm tin độc lập cao, liêm chính, ngay thật, làm điều tốt hắt được trời ban phúc. Người tuổi đinh mùi, sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào thời gian này trong năm, người tuổi đinh mùi phải chịu khá nhiều vất vả khổ cực trong đời. Vận mệnh người tuổi đinh mùi sinh tháng 9 âm lịch định sẵn là người này nương nhờ được phúc lộc của nhục thân sinh ra. Số người này kém phần xuân sẻ hiếm khi có quý nhân nâng đỡ, phù trợ cho vượt ải gian truân, tài năng nhưng không ngập thời, nên khó thành đại nghiệp. Bụng mang chí lớn, nhưng lại chẳng thể làm được những điều mình muốn. Cuộc đời người này ba chìm bày nổi, phiêu bạt khắp nơi, khó khăn vất vả khổ cực trăm bề. Cũng bởi tài lộc thiếu thốn nên thường đau ốm bệnh tật, tuy là bệnh nhỏ nhưng không được chữa trị kịp thời, tuổi hoa niên sức khỏe thể chất đã kém, không được khỏe mạnh hưởng phúc tuổi già. Trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ, nền tảng chẳng bằng người ta, nên lập nghiệp khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao ắt được hưởng thái bình. Với ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của bản mệnh, hoàn toàn có thể thay đổi được số mệnh đời người, được hưởng vận may. Người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 âm, tức tiết lập đông, người tuổi Đinh Mùi này số mệnh cực tốt, cuộc sống vinh hoa phong phú mấy ai bằng. Sự nghiệp không hề thua kém, đồng đội thân thích, trang sức được nhiều, kinh doanh bằng chính sự tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, bản mệnh kiến thiết xây dựng được sự nghiệp trong tay. Thêm quý nhân giúp sức, cuộc sống như hổ mọc thêm cánh, con đường quan lộ rộng mở vô cùng, đạt được vị thế bao người tôn kính. Tuổi đinh mùi sinh tháng 10 âm, là người ngay thật, trung thực, họ sẵn sàng chuẩn bị giúp sức người yếu thế đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương. Đường nhân duyên của con giáp này rất tốt, vượng vận quý nhân, phúc khí đủ đầy, đường quan lộ rộng mở, bản mệnh có tài về đường văn chương, khiêm nhường, thanh cao, công danh, sự nghiệp, thăng quan tiến chức như diều gặp gió, bỗng lộc nhiều vô kể, được trời cho hưởng phúc, lộc an nhàn, hậu vận tốt đẹp. Người tuổi Đinh Mùi, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, vào tiết đại tuyết, người tuổi Đinh Mùi sinh tháng này, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, sự nghiệp chẳng mấy thành công xuất sắc. Tổ nghiệp có hoàn toàn có để dựa vào cha mẹ, bạn bè không trợ giúp được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm tiêu biểu, nổi trội. Tuy có chí lớn, nhưng lại chẳng được như mong muốn, nỗ lực phấn đấu không ngừng, nhưng lại chỉ hoàn toàn có thể nghe theo ý trời, chẳng thể tự quyết định hành động số phận của mình. Tài lộc trong đời ở mức khá, góp phần sung túc, có của ăn của để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn, nên tuổi đinh mùi sinh tháng 11 âm vẫn có phần không được thỏa mãn, nhu cầu bất đắc, chí ý bị vây, cảm thấy không thuận tâm, số phận cũng không trọn vẹn. Hoàn toàn có thể đổi khác được, nhờ tu thân tích đức chính là cách thuận tiện nhất để cải biến số phận. Làm được điều này, bản mệnh trọn vẹn hoàn toàn, có thể đạt được những điều mình muốn. Người tuổi đinh mùi, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, trong năm theo tiết tiểu hàn, vận mệnh của người tuổi đinh mùi sinh vào thời gian này có nhiều điều đáng nói. Tiền vận mọi sự khó khăn, vất vả, dù cố gắng nỗ lực rất nhiều, nhưng khó giành được thành công xuất sắc bởi có nhiều điều ngăn trở. Phía trước sông gió đến không ngừng, cuộc sống thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên trì và ý thức vượt khó, không khi nào chịu lùi bước, mà luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước, nên ở cuối đường hầm vẫn sẽ thấy trời xanh, danh lợi song toàn, hậu vận phúc thọ đủ đầy. Sinh vào tháng này, khi gặp khó khăn vất vả bùa vây mà đã vội lùi bước, thì đừng mong thấy tiền đồ, những điều gì đang chờ đón mình phía trước. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, những sức lực mà bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Và bây giờ sẽ là luận giải lá số tử vi trong cung mệnh của người tuổi Đinh Mùi từ năm 2023 đến năm 2025. Vận trình của người tuổi Đinh Mùi trong năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão 2023, tiền vào như nước, tình duyên tốt đẹp, năm này hứa hẹn nhiều may mắn đối với tuổi Đinh Mùi. Mọi thứ trong cuộc sống đều có những chuyển biến đáng kể, kinh doanh thuận lợi, thu về những khoản lợi nhuận lớn. Về công việc bản mệnh được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh, sự nghiệp của người tuổi đinh mùi trong năm quý mão 2023 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Vì vậy, bạn cần tập trung cao độ để nắm bắt cơ hội và bứt phá. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp. Thậm chí,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 Tử vi tuổi đinh mùi trong năm 2023, tài lộc có nhiều điểm sáng, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông, người làm kinh doanh, buôn bán có thể nhìn ra hướng phát triển mới. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại, nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng. Đối với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ngoài việc được khen ngợi, sẽ không thể thiếu các khoản thưởng nóng, bạn có cơ hội thăng tiến,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 mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ cũng được rộng mở. Người tuổi đinh mùi bước sang năm giáp thìn 2024. Năm giáp thìn này, tài lộc của tuổi đinh mùi lên nhanh như diều gặp gió, nhưng cần đề phòng tiểu nhân phá hoại. Bước sang năm 2024, tuổi đinh mùi là 58 tuổi âm lịch, theo đà tử vi đinh mùi, năm giáp thìn 2024 tiếp tục được coi là một năm nhiều khởi sắc với bạn. Trên phương diện tổng quan như về tài lộc trong năm nhờ con ngũ hành tương sinh lại có cát tinh chiếu mệnh nên tiền bạc dùng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Năm này là thời điểm thuận lợi để đầu tư, tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, quy mô mở rộng hoặc các kênh đầu tư. Được cát tinh chiếu mệnh, đương số có lộc về đất cát nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn. Về công việc, nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người giúp đỡ. Năm này bạn có dấu hiệu chuyển dịch hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội thách thức song hành, mưu sự trong năm vất vả hơn, nhưng bạn sự khởi đầu nan, có chính ấn và chính quan cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, ắt sẽ đạt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài mong đợi. Chính ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ, chủ quản lý, lãnh đạo, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc, người làm công chức nhà nước thuận lợi hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, điềm báo cản trở do hiềm thích cá nhân hoặc đố kỵ, tiểu nhân. Về tình cảm khá êm đẹp, vợ chồng thương yêu và thấu hiểu cho nhau, gia đình hòa thuận. Bản mệnh cũng nên dành thêm thời gian trò chuyện và chia sẻ với con cái để không tạo thành khoảng cách thế hệ. Về mặt sức khỏe, sức khỏe không có gì đáng ngại, bản mệnh nên xây dựng và duy trì thói quen tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Bước sang năm Ất Tỵ 2025. Năm 2025 và hạn tam tai, người tuổi đinh mùi cần hết sức thận trọng. Năm này là 59 tuổi âm lịch, người tuổi đinh mùi bước vào hạn tam tai năm thứ nhất, công việc làm ăn có nhiều biến động, gia đạo bất hòa, lục đục. Về công việc làm ăn có nhiều biến động và thường gặp khó khăn. Đặc biệt đối với những người khởi sự công việc mới, sẽ gặp nhiều trục trặc bất lợi khi luôn phải một mình gánh vác, ít nhờ cậy được anh em. Kẻ thứ ba có cơ hội xen ngang tình cảm đôi lứa, cần hết sức cảnh giác. Ngoài ra, vào năm ất tỵ cũng báo hiệu có điểm tăng chế trong gia đình, người tuổi đinh mùi nên hết sức lưu ý về sức khỏe. Dù tuổi đinh mùi trong năm 2025 không có vấn đề sức khỏe nào quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nên chú ý chăm sóc cho bản thân. Đặc biệt bạn nên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề tâm lý lại bị tác động mạnh, có xu hướng nghĩ quá nhiều, sẽ dẫn tới tình trạng đau nửa đầu, chán ăn, mệt mỏi, mất ngủ, rất cần được nghỉ ngơi, vui chơi để thúc đẩy cảm xúc tích cực. Đặc biệt lưu ý các tháng cuối năm, đi lại cẩn thận, kẻo gặp họa huyết quang do tai nạn xe cộ hoặc gặp bất trắc về đường sông nước. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967